Chào các bạn, mình là Kiên Vi và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn gộp hai cái địa giới hành chính với nhau à, thông qua file NV. Thứ nhất là chúng ta sẽ vào Moser Blocking. Mọi người nhìn cho dị, ờ, cho rõ nhé, mình đọc tiếng Anh cũng không rõ bởi vì là mình đang thuyết minh trên một cái video. Nên thao tác nó khá là nhanh và mắt nhìn nó hơi là chậm. Ở đây thì tôi đã cắt xong cái cái quận ờ, Long Biên rồi sau khi mà Ờ, ghép được cái ảnh cắt sơ bộ thì chúng ta sẽ chọn hai cái file nhất đây tôi sẽ chọn cái file quận Long Biên với lại quận Hoàn Kiếm mọi người đặt tên cho nó chuẩn thì ờ, chọn nó sẽ rất là dễ ở đây đã ấn import import file và chúng ta sẽ chọn cả hai cái cái quận này ấn à, vào edit and enter đây mọi người xem rõ thông số nhé red là 4 này 4 green là 3 blue là 2 đó đây là cách ghép hai cái cuộn về nhau mà mọi người để ý thông số để hai cái ảnh này nó cùng một thông số với nhau thì chúng ta sẽ chọn là 432 với red tương đương 4 green là 3 và blue là 2 tức là chỉnh màu cho ba cái cho hai cái ảnh mà mình muốn cắt đây là địa giới hành chính giữa quận Long Biên và quận Hoàn Kiếm và chúng ta sẽ lưu lại cái file này có thể lưu lại với file này để mình có thể dùng đó là ví dụ ảnh ghép hai quận với nhau chẳng hạn ghép hai quận lượn với nhau ta vẫn chọn RGB band 1 band 4 band 3 band 2 khi đó nhìn ra cái ảnh thì mọi người đã có thấy là cái hình nó đã thêm được một cái ảnh nữa rồi và nó có hơi tách tách một chút ta nhìn thấy thì nó chưa được gộp nếu mà nhìn ở trên file